Xin chào anh em thì cũng còn chỉ còn 20 ngày nữa thôi là đến cái Tết năm 2020 rồi anh em nha để có một cái đôi đồ chơi chuẩn nhất thì tôi khẳng định với anh em luôn cái dịp Tết của cái năm nay là ra cái máy phân âm đa năng này là để anh em chơi đúng dịp Tết này thì cái đồ này nó rất là cơ động hiệu quả chính xác chuẩn chỉ nó chuẩn chỉ ở cỡ là chuẩn chỉ từ cm luôn anh em nhá đầu tiên là không luồn bát đấy đồ đồ chuẩn nét bát của sóng sới này thứ hai là không luồn đĩa đĩa đĩa nào được đi ăn cơm ngoài chợ xoay xuyên anh em này thứ ba là không luồn quân vị thì không luồn quân vị không luồn bát không luồn đĩa thì tại sao có thể máy có thể đánh chuẩn được rất nhiều anh em hỏi tôi câu hỏi đó anh em hãy tập trung xem hết clip để tôi sẽ giải mã cho anh em biết tại sao cái nguyên lý hoạt động nào mà máy có thể đánh được mà không cần bát đĩa quân vị thì cái quân là quân xanh chín tôi cắt sẵn quân vị ra này tôi thử làm châm không mở hút này đĩa thì đĩa là cũng được anh em nhá đĩa ăn cơm 5 nghìn ngoài chợ anh em nên thử hàng anh em nên trực tiếp đến xe mỹ đình bến xe các bác hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn nơi bác anh em này Đấy, đồ là đồ chơi chuẩn nha nhà tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm tất cả các dụng cụ thiết bị cờ bảo bịp nhà tôi đều cung cấp hết anh em gọi trực tiếp lên số điện thoại 0984 3148 nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thoại thôi nha đã có 15 năm trong thế giới ngầm rồi bán hàng có trách nhiệm bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm thì quay trở lại cái điện thoại quay trở lại cái máy phân âm đa năng này anh em này từ những cách em sử dụng này cái máy phân âm đa năng là cực kỳ tối ưu nhỏ gọn không quá dây dựa nhìn nhằng sạc một lần 2 tiếng là anh em phải chơi từ 10 12 tiếng liên tục anh em đây là cái chân sạc này anh em này thì cái máy này hoạt động theo bốn nguyên lý sau đây đầu tiên máy nó sẽ thu âm thanh bước thứ hai là nó phân tích âm thanh bước thứ ba là ghi nhớ âm thanh và bước cuối cùng là trả kết quả dung đó là trả tín hiệu trực tiếp từ máy này dung một đánh nẻ dung hai đánh chắn nó nháy trực tiếp cái đèn này một nháy đèn một dung là nẻ hai nháy đèn hai dung là chắn anh em nhá đúng cái đèn số 5 này thì đến xong sới lạ mà tất cả các dãy số 9 dãy số này nó có thể sáng được hết lên thì chính tỏ là ở trong đó có đồ bịp anh em nhá thì mình biết rằng ở đó có đồ bịp là máy này có thể ăn theo được đấy nó là cái ưu điểm của cái máy này đấy một công đôi việc anh em đi chơi như là anh em có võ luôn anh em này không bao giờ anh em sợ thua thai này tôi hướng dẫn cách em sử dụng này đấy đầu tiên là anh em khởi động cho tôi cái nút nguồn này dí liền sau khi dùng cái anh em bấm cho tôi sang đến cái phím số 3 này là xong anh em này đấy thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này trực tiếp đây để cho máy nó thu em đến xong sới lại em nha mất khoảng 5 6 tiếng đồng 5 6 tiếng mở bát để cho máy nó thu nhận diện thu âm thanh của những cái tiếng chẵn lẻ khác nhau. Thế em lý này, khi quân nó rơi cái quân đen nó úp nó rơi một cái tiếng khác nó ngửa nó rơi một cái tiếng khác anh em này thế em đi này nhờ anh em hỏi tôi rất hay hỏi tôi cái câu hỏi là khi cái tiếng nói của mình nói xung quanh nó có ảnh hưởng đến không tiếng ồn nó không ảnh hưởng đến không tôi khẳng định là không anh em nha cái đồ đồ đẳng cấp nhất thì anh em hiểu rằng chắn nẻ nó rơi nó đập quân vào trong cái lòng bát này, này. khi bốn cái quân nó đập nó sóc nó đập vào lòng bát này ra cái âm thanh trầm bỏng vang khác nhau thì máy nó sẽ phân tích được cái âm thanh đấy em nha thì nó có thể trả được kết quả tiếp theo từ tiếng tiếp theo cho tôi sóc đôi ba tiếng bạc này để cho máy nó thu lại tín hiệu là anh em này cứ 3 mét hất về anh em nha anh em đúc vào trong người đến làm cưới em đúc trong người thì ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo là tùy anh em đã có sấp đôi này đã có ba trắng này đồ là đồ mới rồi in khuôn in bát là được anh em này trắng này chỉ có hai là căn lẻ nhưng khi em chưa xanh chín 10 hôm em thua tha cả 10 vẫn trắng này ba đen nhá có chẵn có nẻ ba trắng ba đen đầy đủ anh em này đồ này đồ mới thầy cái số lượng có hạn thôi này nhà tôi chỉ có 50 chiếc thôi anh em calo cho tôi 09843148 chỉ duy nhất số điện thoại thôi anh em nhá để tư vấn miễn phí về đồ và bạc bịp thì bây giờ không để mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ để lên cái đĩa này anh em này tôi sóc cho đôi ba tiếng bạc của anh em này dung tôi đã chỉnh rất là to rồi anh em xong xong đặt xuống này anh em này một dung này hai dung này hai dung là bạc chẵn này sấp đôi anh em này chồng quân chồng vị để báo hết này đồ là đồ mới nhất rồi một này một là lẻ này ba chạm đen này không thể sai được anh nhá thử hai anh em cứ lên bớt chút thời gian lên nha ai cũng bận công bận việc nhưng để thử hàng thực tế thì anh em phải lên cơ sở nhà tôi anh em nhá hai dung bạc chăn này sấp đôi này đồ này tiền xác lên 95 phần trăm 10 tiếng tôi khẳng định với anh em luôn anh em phải đúng được 9 tiếng luôn anh em này lẻ này anh em này ba đen này không thể sai được anh em nhá một này anh em nên tôi cứ thử hàng thoải mái anh em nhá rung đâu đánh đấy luôn nẻ này anh em này thì bây giờ tôi sẽ để cái máy này bây giờ tôi sẽ cầm gần hơn cho anh em để anh em quan sát thực tế cái đèn anh em nhá này tôi sóc rồi sóc xong đặt xuống anh em nhìn cái đèn này một đèn này một đèn là bạc lẻ anh em nhìn này em thấy không không thể sai được anh em nhá ba đèn này đồ đạc rất là chuẩn luôn sóc xong đặt xuống này một đèn này hai đèn tôi cầm lên tay rung nó rất là nhẹ thì mình tôi cảm nhận được nha hai đèn bạc sẵn này anh em thấy không tứ tử nhá kỷ niệm cho anh em tiếng nữa này sóc xong đặt xuống này một đèn này một đèn tiếng này tiếng kết lẻ mở anh em này ba trắng nhá thì cái máy phân âm đa năng là một trong đồ chơi đẳng cấp nhất hiệu quả nhất chính xác nhất của năm 2020 này em quan tâm sản phẩm em alo trực tiếp tôi 098431 nha đồ đạc cờ bạc bịp nhà tôi đều cung cấp hết tất cả các mẫu kính áp tròng này đồng hồ quay mã vạch này điện thoại đánh bài mã vạch này các loại mẫu bài này bài lỗ công ty bài thửa này ống cảm ứng giò sáu này hay là bát camera này đĩa khiển này đĩa chiều này đĩa camera anh em nhà tôi đều cung cấp hết bài lỗ công ty bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại đầy đủ tất cả các dụng cụ liên quan đến đồ của bạc bịp thì anh em nên nhà tôi nhân viên đón vào tư vấn miễn phí tận tình ưng thì mình lấy hàng không thì anh em mình vui vẻ ra về giao lưu với nhau anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán số lượng về các bạn anh anh em phải gọi nhanh tay để đặt hàng để mua đi đừng có do dự quá nhiều đánh xanh chín 10 hôm thua tha cả 10 đến nỗi anh em thua tha mất nhà mất cửa rất là vất vả khổ sở anh em nha mình bớt chút thời gian lên thử hàng thực tế để anh em cùng trải nghiệm cái hàng này cái đồ này đồ mới nha nhiều anh em còn chưa biết thì khi em không chơi nữa anh em dí nút nguồn này giúp tôi là tắt máy đi này cái máy này là sạc anh em dùng đồ sạc này sạc 2 đến 3 tiếng là đánh liên tục từ 10 đến 12 giờ đồng hồ pin rất là trâu rất khỏe đánh trong rừng trong núi ok khoảng cách cứ ba mét hết về anh em có đúc vào máy trong người là máy sẽ phân thu phân âm thanh thu thu âm thanh và phân âm thanh cho anh em nhá đồ đạc đẳng cấp nhất nhà tôi bán hàng này bảo hành đổi mới một tháng này bảo hành miễn phí một năm tất cả dụng cụ bảo và bịp đánh bán hàng là có trách nhiệm có sổ sách để có tem mát rõ ràng để anh em có đồ chơi mới nhất giá cả rất là phải chăng vì nhà tôi là đại lý lớn anh em nhá thì cảm ơn em đã xem clip của tôi chào anh em hôm nay mình làm một video để giới thiệu anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất thì trên tay mình đây là cái máy máy đánh bài cvk 700 hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh luôn nhá thì bây giờ để không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đánh cho anh em xem một vài ván ván bài này đây anh em luôn nói luôn này tất cả giao diện đều một một chiếc iPhone 8 lớp của hãng Apple nhá dùng hết một trăm trăm luôn con này anh bài này chưa được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây liêng sâm phẩm trắng, bài cào bình sập sám biên độ đây bên trong của nó chứa rất nhiều các môn chơi bất kỳ môn gì nó đều đều chưa được hết nhá con này là phải nói là con máy bài đẳng cấp nhất kể cả phần chơi luôn môn gì chơi được hết cả miền Nam miền, miền Bắc miền Trung chơi thắng chơi hết cái ưu điểm lớn nó lớn như vậy một đánh bài của máy đẳng đẳng cấp nhất rồi và về cái tốc độ báo bài nó là siêu nhanh thì tí nó thử test luôn này còn cái tai nghe siêu nhỏ này thì anh em chơi thì anh em để trong tai nghe trong tai nhá nó sẽ báo trực tiếp về cái tai nghe không rơi này để chơi ngoài các anh em cần những bộ bài báo vạch bài bên mình cung cấp rất nhiều bộ bài anh em lựa chọn bất kể cái vùng miền nào chơi bài gì thì mình đều bán cả như phổ thông nhất là những cái bài lớp bậc hai nghìn là một là những bộ bộ bài rất nhiều vùng miền chơi rồi một bộ bài phổ thông anh em lưu ý cho mình này bài có hai mấy loại đấy, nhưng mà để nhà mình làm lại loại lúc nào luôn luôn cung cấp cho anh em lại tốt nhất lại cứng nhất nhá như ngoài quán luôn để anh em chơi Rồi tôi sẽ đánh anh em luôn này đây anh em để đặt cái này là đặt rất là máy nó sẽ báo luôn rất nhanh kinh nó báo tiếp này tôi đang chơi môn bài cào chúng người chơi là năm máy báo hai nhà số hai chắc là nhà lớn nhất khẳng định luôn đấy bài cào này số 2 nhà số hai sáu điểm này con này đánh liêng hay đánh ba cười là ok nha đánh chắn ok binh sập sám này binh ấn độ g năm lá bình là ok anh em trong quá trình chơi anh em phải tăng giảm xuống chơi đây mình sẽ tăng lên sóng để chơi luôn rồi đặt vào cắt luôn để báo một sẽ thắng nào có một sẽ là nhà lớn nhất đấy chín điểm rồi anh em nhìn đây chín điểm này chuẩn xác đét luôn này cho anh em xem này chín điểm là một cái máy bài này lớn nhất trong cái văn bản này máy báo là không thể sai được chuẩn xác 100% luôn mình khẳng định như thế không bao sai được riêng máy đánh bài CVK báo là siêu nhanh và cái tầm quét của nó rất kinh khủng đấy anh em có thể để cái đây để như này rất là xa đấy. rất là ok luôn tầm quét rất là xa đấy. thì đây là con máy bánh bài cvk 700 tiếp theo giới thiệu thêm và mình cũng giới thiệu đây một cái dòng máy giá rẻ khác con vb 6 này đây con vb 6 này mới giá là 5 triệu 500 ngàn anh em sẽ có cho mình hai cây bài một tai nghe và một con DV6 với giá 5 triệu 500 ngàn mình đang khuyến mại nha con này đánh bài ok luôn khẳng định đấy tuyệt vời luôn nha vì không phải chỗ nào anh em cũng sòng suối cũng lớn thế cho nên là nhiều anh em mà mua con giá rẻ như này đánh ok này bên cạnh con giá rẻ DV6 là còn còn còn con giá rẻ khác con K5 đó con này cũng là một con máy đánh bài giá rẻ hoặc là S7 rất nhiều rất nhiều cái mẫu lựa chọn đây, S7 này. S7 S8 đây anh em này Samsung này Đấy. rất nhiều mẫu mã để đánh bài cho anh em lựa chọn nhá Đấy. Uh, CVK 900 đây là hình hài của iPhone X nhá đánh bài siêu nhanh mình test luôn này cho bạn xem luôn chắn luôn nhá mình sẽ mở nguồn nó lên mình đánh luôn cho bạn xem để cho hết pin con này hết pin rồi mình sẽ test cho các bạn con khác đi con VV8 này con này thì con CVK 900 này đánh rất là ok luôn đây con này còn iPhone iPhone 8 nó lớp này đấy, thì mình mở lên này. con này khá lâu không sạc hết pin thì ngoài cái môn máy bài đây mình cung cấp tất cả những dụng cụ về cầu bạc biệt như bầu cua tài xỉu sóc đĩa đây mình sẽ đánh cho các bạn môn cái môn ờ, bài cào đây à mà liêng đi mình sẽ đánh môn liêng nhá sáu bạn bỏ sáu lá bạn nhất một hai ba bốn năm sáu đây là môn ờ, liêng nếu mà về chế độ bốc cái luôn à, số người chơi là bốn người mình bảo mình đánh như vậy báo sáu mình bỏ sáu đi mình sẽ đánh nhất đây là môn liêng đấy đấy là cái chế độ ờ, xả lá còn một cái chế độ là chế độ khác là chế độ báo tất cả các tụ đây chế độ báo tất cả các tụ này báo tất cả số nhà luôn trong bảng luôn này bảy đây đang trên để chế độ là một một báo một nhà luôn này mình sẽ để sang chế độ là báo tất cả các nhà mình để bốn người chơi đi Đây một liêng các bạn nhá một là 8 điểm này bốn là 7 này ba hai này Đấy. chuẩn xác luôn 100 trăm nó không mà sai được để các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện thoại của mình cảm ơn các bạn xem video thì vừa rồi mình ờ, vừa giới thiệu các bạn những cái dòng máy đánh bài đấy thì bây giờ mình sẽ dòng giới thiệu các bạn dòng những cái dòng phụ kiện đánh bài khác như cái ví đổi bài này áo đổi bài các kiểu này và điện thoại đổi bài thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái ví về bài một cái thiết bị rất hiệu quả các bạn chơi môn bài lá thì chơi như nào đây ví dụ như các bạn chơi thì bạn nhớ này con năm này các bạn cho trước vào một con năm như này thì đó đây tôi đã để sẵn một con này tôi, tôi vừa nhá con con năm vào nhá thì cách thức đục nó như này đây tôi cho bạn xem trước này đó nó sẽ được như này rồi đó cắm gọn cắm đúng đúng một chỗ là nó tự hút đó đấy thì đây các bạn nhớ trong này là con năm đúng không tôi sẽ lấy con năm này nhá đây bạn lấy ra rất là dễ rút hai con ra một này đây tôi sẽ cho năm vào này đấy, như vậy các bạn chơi liêng chẳng như chơi mình chơi liêng đi cách đục như nào thì các bạn về tự luyện tập tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đây thì ván này ván này ví dụ như bài của mình thì à, nó là con à, bài hai con ba đi thì mình nhớ cho này con năm thì mình đổ nó ra cho con ba bít cái vào nó vào đấy thì mình sẽ được tám điểm rất hiệu quả luôn thì bên cạnh cái uh, ví đổi bài này thì còn những cái mẫu kính áp tròng trên bài thì đây là các bạn chơi ví đổi bài có cái sạc ở đó này đây cái sạc này. đây là cái mẫu kính áp tròng trên bài này. mình mới nhập hôm nay kính mỹ luôn đây đây là cái đựng mắt tròng của nó cái năm ngoái thì nó có cái sản phẩm là kính gỗ đây đựng vào cái mắt tròng này thì chơi nó như thế nào nhìn nó như thế nào thì bây giờ tôi sẽ đeo thử luôn cho các bạn cái kính thử của cái camera thì về nguyên lý của nó cái camera thì nó cũng giống như cái mắt người thôi đấy bây giờ tôi sẽ đeo thử cho các bạn này để bạn xem này nhìn nó như thế nào đây thì khi các bạn vào bình thường các bạn chưa đeo kính đeo đeo kính trong thì nhìn nó như bạn bình thường thì người ta không biết được này đấy thế bây giờ tôi sẽ đeo kính vào thì nhìn nó như nào nhá đây thì đeo kính vào đây là con 10 này đây con 10 là hình dấu cộng để người ta phân biệt cái con uh,